Chào mừng các bạn đã lên tới chuyên cơ Porsche Cayenne cùng với Lê Hùng và cơ trưởng Hùng Sẻ Cỏ ngay bây giờ sẽ khởi động máy lên Khởi động không cần chìa khóa nha các bạn Ngày xưa phải đút đút thì bây giờ khởi động rồi Nút xoay ngay bên trái này Ai, Đầu tiên mình sẽ lùi một chút à. Lùi một chút Cam Camera lùi nét căng nha các bạn này, Đánh trái này Bạch vàng sang trái đánh phải rồi nhạy thôi rồi luôn này thôi rồi luôn đấy, đấy. cua như vô lăng cái gì cũng đẳng cấp rồi ờ, bây giờ thì à, đi phố thì mình chọn à, chế độ drive mode là normal thôi normal này ờ, hệ thống treo này độ cao medium độ cứng của độ cao của gầm medium hệ thống treo cũng normal mà thôi ờ. êm quá êm luôn hộp số 8 cấp động cơ V6 340 mã lực và 450 Nm từ vòng tua 1370 tới 3500 dài vòng tua này khiến cho Porsche Cayenne có thể thoải mái tăng tốc ở các cái giải tốc độ khác nhau không sợ thiếu công suất cũng không sợ thiếu lực kéo đâu êm êm êm ổ số tam cấp Đấy, thực sự là quá êm luôn hệ thống treo khi nén treo khi nén này nó sẽ không bềnh và không dập dình như Lexus đương nhiên rồi Porsche khi chúng ta đi qua giờ giảm tốc thì nó hơi cứng kịch cái nhưng mà dao động là tắt ngay êm quá 40 50 êm quá ôi một mẫu SUV có kích thước lớn nhưng vô lăng lại nhỏ lẫy chuyển số sau vô lăng Đấy, có thể dùng luôn đá số check check check hộp số 8 cấp Tiptronic nếu mà mình cứ đều ga thì nó chuyển số lúc nào thực sự cũng không thể biết được lái SUV mà đi phố như này thì nhàn quá nhưng như Hùng đã nói từ trước thì à, đây có thể nói là nhiều mẫu xe trên một mẫu xe bây giờ thì à, mình sẽ thử cái uh, chuyển sang cái chế độ sport nha bác ạ Ủa, sự phòng tua lên luôn vâng đấy động cơ này động cơ chuyển sang trạng thái hoạt động gắt gao hơn sẵn sàng bắt đầu sẵn sàng này hệ thống treo hệ thống treo này đấy, hệ thống treo đã cứng thêm một nấc nữa và nó không còn cái độ trễ như ờ, khi mà chúng ta để ở chế độ normal đâu wow vô lăng lái quá chính xác luôn tốc độ chậm tốc độ cao lái một tay lái hai tay quá tuyệt vời luôn và hệ thống dẫn động có thể nói là một trong những cái hệ thống cực hay và cực kỳ đẳng cấp trên Porsche ờ, tất cả đều điều khiển bằng điện tử ở đây các bạn có thể thấy trên màn hình đây đấy, có một cái đồng hồ này chúng ta có thể ờ, xem được cái phân bố moment giữa cầu trước và cầu sau và nhiều mẫu xe khác cũng của Đức cũng cùng phân khúc như thế này thì lại chọn cái việc dẫn động all wheel drive bằng cách là nhiều khi lại chỉ dẫn động cầu trước 90% cầu sau 10% thôi và cho tiết kiệm nhiên liệu nhưng không Post Post là dân chơi rồi quên điều đấy đi đấy, cầu sau lúc nào cũng phải tầm 80 nếu mà theo cái tỷ lệ báo trên cái đồng hồ digital này và khi mà tăng ga lên thì đấy, à, cầu trước bổ sung thêm moment ổn định hơn rất nhiều à, hệ thống kiểm soát lực kéo PTM trên post thì không phải nghĩ nhưng à, đặc biệt nó lại còn được trang bị một cái hệ thống PTV kiểm soát lực kéo vector điều khiển lực kéo vector tên kỹ thuật lắm tuy nhiên cái hệ thống này nó sẽ điều khiển trên cái trục sau các cái bánh sau nó sẽ can thiệp vào cái việc uh, cung cấp mô men xoắn cũng như có thể phanh để khi mà cua rồi ổn định cái độ ổn định thân xe nó sẽ tốt hơn nhiều Đó. và bây giờ chế độ Sport Plus đấy thưa các bạn đấy, Sport Plus khác luôn bây giờ thì Sport thì là hổ thôi tiểu hổ thôi vâng. nếu như mà được ví thì tôi sẽ ví cái chế độ normal như một chú mèo rất là dễ thương rất là đáng yêu meo meo sport sẽ là tiểu hổ gầm gừ hơn nhưng sport blood thì nó là hổ thực sự đây lên chóng mặt chóng mặt đấy vòng tua lúc nào cũng năm sáu ngàn với Porsche thì ờ, vòng tua có thể lên đến 7-8 ngàn Và cái việc duy trì cái vòng tua 5-6 ngàn thì nó cũng quá bình thường quá bình thường luôn và khi mà ở cái tốc độ cao hoặc là cái mức ga cao như vậy thì nó cũng không cần ngắt đầu đầy ví dụ cái khi mà tôi đạp lên ông tua bốn năm ngàn đấy là ui số chuyển như xe thể thao luôn giật kịch kịch đó, đó. vòng tua luôn giữ ở bốn ngàn này và bơm lại lên tiếp này không cần ngắt đâu cái động cơ trên ờ, Porsche Cayenne này ờ, đã được cải tiến so với cái thế hệ trước khi mà họ đã đặt cái bộ turbo vào giữa khe V6 vâng, Đặt vào giữa khe luôn, đút vào giữa khe Nó giúp cho cái việc mà hạ thấp cái trọng tâm của xe xuống Đồng thời là rút ngắn cái quãng đường của cái bộ, bộ turbo Cho nên là cái việc phản ứng của động cơ nó tốt hơn nhiều đặc biệt hạ thấp trọng tâm vâng, hạ thấp trọng tâm xe là một điều vô cùng quan trọng đó. quãng đường dẫn khí của turbo đã được kéo ngắn lại độ trễ cũng giảm các bạn có thấy giật giật không ạ vâng chạy qua gờ giảm tốc thì kịch kịch tắt luôn không có dập dình gì cả lái thì thực sự để mà nói độ chính xác của hệ thống lái này thì sướng lắm ờ, mẫu xe này thì cũng được ờ, trang bị cái hệ thống lái thích ứng với tốc độ nha các bạn lái đến đâu biết đến đấy lái chậm lái nhanh lái sport lái sport plus hay vô cùng luôn quá đẹp thực ra mẫu xe này phải nói là đẹp từ trong ra ngoài và trên mẫu xe này thì ờ, được trang bị rất nhiều và với một mẫu xe và thưa các bạn gói Sport Journal này trang bị thêm với giá trị là hơn 60 triệu thôi bạn chỉ cần và với cái gói Sport Chrono này thì bạn chỉ phải bỏ thêm hơn 60 triệu thôi nhưng chiếc xe của bạn có thể tăng tốc nhanh hơn tới 3 giây cơ. Nếu mà không được trang bị thì nó mất 6,2 còn mẫu xe này được trang bị thì mất 5,9 thôi và nó đẩy cao cái tốc độ tối đa lên tới 245 um, km/h sự là nếu như những ai mà yêu chất gen thể thao của Porsche thì với cái trang bị này thì mình nghĩ quá hợp lý luôn. Rồi đấy. À, khi đi chậm này, đèn đỏ này, vô lăng. Thực sự những cái này nó là cái bí kíp, bí kíp gia truyền của Porsche. Đó, đó, đó, đó. Và trên Porsche Cayenne thì à, được trang bị rất nhiều cái hệ thống hỗ trợ như là hệ thống hỗ trợ ờ, xuống dốc này nhưng mà có thể kiểm soát được cái tốc độ từ 0 đến 30 km trên giờ nó thể bò tự bò được và thậm chí chúng ta có thể dừng giữa dốc tới khoảng cả ngày và vâng, lên giữa dốc đạp xe và trên cái Porsche Cayenne thì, được ờ, trang bị khá nhiều các cái hệ thống hỗ trợ và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái màn trải nghiệm được ờ, setup sẵn nha các bạn để có thể thấy rõ từng cái tính năng và đặc tính của các cái hệ thống đó. Và phần tiếp theo để thử nghiệm được những cái hệ thống treo của Porsche Cayenne hay như thế nào này, hệ thống kiểm soát lực kéo hay như thế nào, hệ thống hỗ trợ lên dốc hay như thế nào và hệ thống kiểm soát tốc độ xuống dốc hay như thế nào thì à, mời các bạn hãy cùng à, Hùng trải nghiệm qua những cái bài thử mà nếu như chúng ta sai sót một chút thôi thì có thể bùm. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thử. Và bây giờ là bài thử đầu tiên với ờ, đường đi gập ghềnh. Ờ, cái bài thử này thì uh, Porsche Cayenne sẽ phải đi qua theo một cái con đường mấp mô mà bánh nó có thể bênh lên trời tới cả mét. Và qua cái điều kiện như thế này thì mới thấy được cái hệ thống PTM, hệ thống quản lý lực kéo của Porsche nó hay như thế nào mà như phần trước tôi đã chia sẻ với các bạn. Tức là nó sẽ chủ động phân bổ điều phối mô men tới từng bánh và sẽ tự động vượt qua và ngay bây giờ ngay bây giờ đó các bạn có thể thấy là từng bánh từng bánh được bám vào rất dễ vâng thưa các bạn rất dễ luôn quá dễ thực ra như các bạn có thể thấy thì cái điều kiện như thế này thì rất nhiều xe có thể đi được nhưng đi qua như thế nào hay là những cú đáp cực kỳ êm thì chỉ có trên poster kem mà thôi vâng đúng là tiền nào của đấy và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn phần được điều khiển qua hệ thống PCM. Lựa chọn chế độ vượt địa hình như sỏi đá là gravel hoặc bùn lầy là móc. Được hiển thị tất cả qua màn hình. Tiếp theo, tiếp theo chúng ta sẽ trèo đèo lội suối nhưng là giả lập. Vâng, để qua cái này thì các bạn có thể thấy này bánh lên lên lên lên lên lên. Không hề đơn giản đâu, nếu mà nhìn ở ngoài tốc độ chậm, nhìn qua hình mọi thứ đều rất dễ dàng nhưng ngồi mới biết rằng nó khó khăn như thế nào và để vượt qua đó tất nhiên Porsche Cayenne vượt qua được xe khác cũng vượt qua được nhưng với với Porsche Cayenne đó là cả một cái sự khác biệt lớn Vâng, tiếp theo à, chúng ta sẽ đến với à, một con dốc rất cao, vâng, một con dốc phải nói cực kỳ cao Tất nhiên là để qua con dốc này thì chúng tôi cần sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên ở bên ngoài. Chứ nhỡ mà một bánh mà sập xuống là thôi rồi luôn. Thì ở cái hệ thống này thì um, khi mà chúng ta dừng giữa dốc như thế này này. Đấy. Thì tôi có thể bỏ chân ra và đi uống cà phê, đi chơi cả ngày. Quay lại thì xe nó vẫn đỗ nguyên như vậy. Và khi cần thì bạn cũng chỉ cần đạp nhẹ ga thôi và lên. Độ bám của xe rất tốt sau khi vượt qua dốc thì ờ, mình lại xuống dốc vâng lên cao như thế nào thì dốc xuống cũng như vậy độ dốc rất là dốc Đấy, và sự khác biệt trên Porsche Cayenne là chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ xuống dốc mà không cần đạp vào phanh chúng ta có thể bỏ ra và tốc độ sẽ nằm ở giải 3 đến 30 km trên giờ Thực tế với các điều kiện thử như thế này thì chúng ta có thể hiểu rõ được các cái hệ thống hỗ trợ trên Porsche nó hay thế nào và cảm giác ừ, ngồi trên cái xe nó sướng như thế nào khi đi qua những điều kiện xấu. Và bây giờ thì ờ, sẽ tới phần tiếp theo là sẽ thử cái hệ thống ổn định thân xe và PSM cũng rất nổi tiếng trên Porsche. Bây giờ tôi sẽ đạp hết ga lên này, nhả và đánh lái. Đấy các bạn có thể thấy xe nó tự động phanh nha các bạn nhìn ở ngoài thì có thể các bạn thấy cái xe nó văng đi quá là sợ luôn nhưng mà với cái hệ thống treo rồi các hệ thống kiểm soát an toàn hỗ trợ an toàn của Porsche Cayenne thì ngồi ở trong nó quá nhàn luôn như ngồi du thuyền ấy. qua tất cả các bài thử như vậy thì à, chúng ta có thể thấy được rằng là tất cả các hệ thống hỗ trợ trên những mẫu xe sang nó đẳng cấp như thế nào